ngày thứ sáu ngày đầu tiên luôn cái đề của chúng ta nuôi từ ngày 10 mùng 9 đến ngày 15 thì hôm nay là ngày 12 rồi thì chúng ta vẫn chưa ra thì anh em cố nuôi đến ngày 15 cho mình 12 13 14 15 thì chúng ta còn 4 hôm nữa anh em nhé nuôi cái chạm 2 này cho mình thì cái cặp lô khung của chúng ta 4554 thì nó về ngay từ cái hôm đầu tiên và ngay hôm thứ sáu anh em nhé đó cặp 4554 này của chúng ta thì ăn được cả cặp luôn thì cũng quá là tuyệt vời thì mình chỉ hơi tiếc là về phần lô khung của chúng ta thôi anh em ạ lô khung của chúng ta ngày hôm đấy thì cái hôm mà chúng ta ra cặp 4554 này thì chúng ta không có 7997 thì ngày hôm sau nó ra con 79 thì chúng ta lại không có 4554 thì khá là tiếc phải không ạ dù sao thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 4554 này lô khung thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta phải không ạ tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh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 và lô khung 3 ngày của chúng ta ngày chủ nhật Thế anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo 0566517326 thì mình sẽ thu phí trước anh em nhé. Rồi ok thì anh em để ý luôn ở đây cho mình. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu để lôi tuần của chúng ta 8 số ngày chủ nhật Đường cầu này của chúng ta thì chạy từ ngày 14 tháng 8 này. Chủ nhật ở giải đặc biệt. Chúng ta lấy con đầu tiên của giải đặc biệt này, chúng ta ghép xuống giải 6 cho mình. Hai con này thì chúng ta đều lấy bóng của nó anh em nhé. 6 bóng 1 8 3 8 bóng 3 thì chúng ta ghép con 9 xuống 4 con này cho mình thì chúng ta có đề lui tuần này chạm 9 ghép lần lượt thì chúng ta có 919 này 939 969 và 989 chúng ta chỉ có 8 số anh em nhé thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 9 và đầu 9 để chúng ta kết hợp thì mình sẽ đi test cho anh em chủ nhật ngày 14 tháng 8 này ngày đầu tiên chúng ta không ăn sang ngày thứ hai này ngày thứ ba sang ngày thứ tư đề về 93 thì chúng ta đã ăn được đầu 9 này chạm 9 và ăn thẳng con đề 93 này trong cái dàn 8 số đó thì từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm thì chúng ta mới ăn được là đầu 9 và chạm 9 tiếp tục kiên ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ sáu này thứ bảy chủ nhật ngày 21 tháng 8 này chúng ta có ở đây chúng ta có chạm một và đầu một ghép lần lượt của chúng ta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 nếu mà anh em cẩn thận thì chúng ta đánh cái chạm một thì nó sẽ chắc chắn hơn còn anh em nào đánh đầu thì nó chỉ có 10 số thì cái tỷ lệ của nó thì à, sẽ thấp hơn là cái chạm anh em nhé đó ăn được cái đầu một này <coughs> khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhà thằng Tuần cho mình Chủ nhật ngày 28 tháng 8 này thì chúng ta có chạm 6 và đầu 6. không bóng 5 này 8 bóng 3 ghép lần lượt thì chúng ta có 656 này 636 này 606 686 để chúng ta lui tuần 28 tháng 8 này Ngày đầu tiên đề về 65 thì chúng ta đã ăn được con đề 65 này và ăn đầu 6 chạm 6 luôn phải không ạ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta hãy đợi chủ nhật hàng tuần thứ ba này thứ tư này đề về 67 thì chúng ta ăn được đầu 6 anh em nhé ăn được đầu 6 thứ bảy này Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 của chúng ta lại có chạm 6 và đầu 6 ở đây thì 9 bóng 4 8 bóng 3 ghép lần lượt thì chúng ta có 646 này 636 696 và 686 để chúng ta nuôi tuần ngày mùng 4 tháng 9 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ hai thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 6 này thôi anh em nhé chạm 6 ngày thứ ba đề về 69 thì chúng ta ăn được cái chạm 6 này đầu 6 và ăn thẳng con đề 69 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ 5 này thứ 6 này thứ 7 thì chủ nhật tuần này của chúng ta ngày 11 tháng 9 này của chúng ta thì có đề chạm 9 anh em nhé chạm 9 và đầu 9 cho mình chạm 9 này và đầu 9 ghép lần lượt ở đây chúng ta có 5 bóng 0 và 8 bóng 3 9 của chúng ta thì có 909 này 939 này 959 và 989 cái đường cầu này nếu mà chúng ta đánh thì chỉ có 8 số thôi nhưng mà mình khuyên anh em là lên vào cái chạm 9 này còn đâu anh em nào mà biết cái đường cầu mình chia sẻ trong các video rồi thì anh em cũng có thể là kết hợp cái chạm chín hoặc là đánh độc cái đầu chín cho mình anh em nhé bởi vì là cái đường cầu này mình test thì nó ăn đa số là ăn chạm và ăn đầu cũng là nhiều ở ngày thứ tư ngày thứ năm thì nó mới lỗ được nên là anh em cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý anh em nhé đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày chủ nhật đề lôi tuần của chúng ta thì gần đây thì nó nó không được may mắn nên là anh em cân đối vào tiền làm sao nó đỡ mất nhiều tiền là được anh em nhé đợi đến khi nào cái đường cầu nó chạy ổn đỏ rồi thì chúng ta có thể là mạnh tay hoặc là chúng ta tham khảo thôi về cái đường cầu lô khung thì em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta này cũng ngày chủ nhật anh em nhé hai con này chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có lô khung 3 ngày thứ hai đến thứ tư thì mình sẽ test cho anh em này thứ hai đến thứ tư anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được 1771 thì chúng ta ăn được cả cặp chúng ta ăn được cả cặp 4 nháy anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 21 tháng 8 này thì chúng ta có cặp 2002 này để chúng ta nuôi thứ hai thứ ba thứ tư thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 20 này thì chúng ta ăn luôn ngày đầu tiên phải không ạ tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi chủ nhật thứ ba thứ tư này Chủ nhật ngày 28 tháng 8 thì chúng ta có cặp lô khung 4004 này. Để chúng ta lui thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu không ăn này. Sang ngày thứ hai. Và ngày thứ ba của chúng ta thì đã ăn được con 04 này anh em nhé. Ăn được con 04. Đó. Tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần. Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 thì chúng ta có cặp 464 này. Để chúng ta nuôi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 64 này. Đó. Khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần Thì chủ nhật tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung là 6776 anh em nhé. Cặp lô khung 6776. Anh em nào trùng cầu kê cầu thì chúng ta vào tiền, không trùng cầu thì thôi. Về cái đường cầu lô khung này của mình. Lô khung của chúng ta thì cứ chạy khoảng tầm 4 năm cái video thì chúng ta lại bị gãy anh em nhé. Nên là chúng ta cân đối và làm sao hợp lý là được. Thì trên đây là những con số mình chia sẻ cho anh em chơi và tham khảo trong cái tuần mới này anh em nhé. Về cái đường cầu đề lui tuần thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 9 hoặc là cái đầu 9 của chúng ta thì ờ, theo cái đường cầu này của chúng ta chỉ có 8 số thôi. Lui từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 cho mình. Cặp lô khung của chúng ta là 6776 anh em nhé, lui từ thứ hai đến thứ tư. Anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi. Tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là à, miễn phí tất cả những con số thì đều có cầu kéo hết anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi anh em cân đối làm sao vào tiền cho nó hợp lý là được anh em nhé tránh cái trường hợp mà chúng ta vào nó mất nhiều quá không trùng cầu không kết cầu thì chúng ta tham khảo đợi khi nào mà trùng cầu với anh em thì anh em có thể là vào không thì thôi ở trên kênh này của chúng ta thì anh em đánh được thì anh em trả cho mình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 đó thì anh em nào thiện chí thì chúng ta vào không thì thôi <clears throat> thì mình cũng chúc tất cả anh em ở trên kênh trên Zalo của chúng ta cái tuần mới này của chúng ta thì có nhiều cái may mắn hơn rực rỡ hơn và thành công hơn anh em nhé anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình đó thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em tuần mới chúng ta chiến thắng và thành công hẹn gặp anh em buổi quay số ngày mai anh em nhé